ghế nhà quý nhà quý nhà nhà cam dạ ai bây giờ nhà cam dạ chơi cô nhà hạnh chị dục à nhà quý chị mà sẽ người giàu chị à phải là cái hút này em chị ông chị

cái, change magabi ba ta gidan na ga ya ba bi in ka jago in ka jago ya ka mu da da mai gayin jana ro ha ke wa cái jage jage cái cái cái na à vâng ạ muka muka siapa ngau nya ke me nó tapi dia ni dia biar gua yang ada oi wadi kamu nak lain yang mungkin hanya anak anak itu kan kalau kalau gua kan anak anak itu pergi ke uinya coba nya ke ini jaga jaga cơm à cái nhậu chạy chạy ăn gì vậy cái nhà cái ông dê hay dê cái ông dê à phải ông dê cái không có nạ dê nhá không có nạ dê nhá là nhà có ông dê cái ông này cái ừ, gì nè dù gì 아빠에게 그냥 네 가유 야바이게 하와요 네 가냐 야유 나연 이제 나연 나연 나하고 하고 cái tăng như vậy là cái vụ hạ cái tăng như vậy cái chuyện cái vấn đề hậu cả kêu là ông chả khá mẹ tôi chả khá chứ trọng hay ông chả muốn nhớ quán gì hơn mà hạ tâm gì dù chỉ ngay như thế mà ông chả khá bắt lại cả và tôi chả hạ ngay nhà chả bị chả khá ừ, ừ, ừ, em chứ em chứ rồi phụ dâu thì cũng nghe vậy thôi nghĩa là dân dân là theo vô gì vậy, thì dân cho đây mà cái nó bà có lắm mà chứ bà có người sẽ bên nào bà con ta nhà cả hậu dụng thì bà có chuyện gì mà cái gì sẽ chung này thì mà anh mà 今知った平和な用事指顔がポロポロポロポロ飛ぶ các bạn sẽ quay về cái này chứ hiểu về vui vẻ hiểu quên ta vui vẻ rồi thì chú ba ba có cái tụ gì thế làm cái gì vui vẻ như vậy thì mấy cũng cả ông, này, bây giờ quá, Nata kubala kama wayin yiyo binay. Maria ga mewa. Hera ayun yira un pago tangi. Me pago en yere yo. Ekin nabe. Adi tete que na. Y ya lo más ye. Me pago no gente kubala kama nó lạ dạ, không vâng, ví dụ nên về cũng về ca hối mà hết vào mình à, ấy ấy hai cái gì tôi tổng vậy cái này cái này cả cả bây giờ mà dù gì nè mình đi ta có nó hiện tại cũng bao giờ cũng được nay cũng vậy cũng vậy bây giờ à cái cái hay chụp ít như nhà cái vô gì nhiều thọ thao bên quá bị dây gì আমি যে যে রাপাই হোক আমি কি বাগ বলতাম না yêu chị qua thì bắt chị ấy ấy chua tôi à. thì ra ra hay dầm à ừ. hay cái ông giờ À, naya ke tupai yuji ke unja cái nyauga bisa tupai yuji unja bia bitua wado ke wana ke yuji e unja kona kahija je ami yuwanyi ke unja kahija wa gì bago zan tuji hana yuji he wana tuổi tuit 자, 그죠 이제 하지만 나 말나 그 나만 유지하도 나겠다 해 유지해 되고 뭔가 남아지 이게 가오가 만나지 하이트 유지하고 나비자기 다가때 속에 오게 우리가 장 나비게시대인증 끝나게 라인증 마 그나 요요지 하다변 이게 먹었다 까나 나해 요지 용제 나 하반 해 나예 요지 내 전에 나예 나 동네 그 하고 가고 가고 가고 가고 가고 가고 가고 가고 가고 사람 얘기해주면 잠. 아, 해방해 주어. 한제 인자다. 해방해 주어 필요해 인제. 인제는 뭐 해나 비게 말이야. 호흡이. 그러니까 말이야 비가 되는 뭐 해나 비게. 까마귀 한 통이야. 나 말이야 이제. 아, nhà được. Em cảm ơn anh trong mãi. Nhà con đã bốc nó mà va ripreso. Tigre. nhớ hiện gì cả cá nóng gì bị nhớ bị nhớ nhớ cái loại liên gì bị quan tâm mình không có nói nói gì cái gì mà bị quan tâm tâm hay liên gì Вводи... Вводим Геннадий. Баласи Витани. Няга Индиру. Ня не Таринди. Не там хай Индиру. Пахаю Индиру кол. Кол на ке. На ке ходади. Нап дип. Không có được bây giờ ở ổn chứ cái này, hạp bây giờ học ấy mẹ đang này trên nhiều bamedanyi nyebu nyebu wena na ipwe wa hojene nyebu nyebu ju nyagya nana hiye hoya ma ma we ma che nyago ye we be ye nyebu ju nyagye no ya ne hiye te ifi ye nyen nyada ju ngayana ki ayinge tarafuna Мая приводит. Мая приводит ко мне на Индии. Нам я бы его нам ее. Нам я бы его. Nào dặm Nhiều đi nào dịu Cái gì biết tao Rau nhà trong tim mình 뭐 이거 비겠다 해보 이제 나는 내가 비겠다 안 그러면 이런 게 아니 동화원 동화원 이제 가면 가면 넘게 나라가 안 오이 근데 내가 이제 봐봐지 아이 제 이제 뭐게 되나 나게 되나 배죠 동화원 마음에 되나 nhất ye un ye nhất bị che ye un ye bên bên này thế trong hậu nhau có bị che hoài tay un ye mà bên nó bên này bây giờ trong hậu này bên này này bị che hoa bên vậy thì tay cá nó vậy bên ta bây giờ không ai cái này thì chỉ là lúc vô nhà cho em tiện cho em gầm đang như thế người ta quên nhau nhiều cái năm cân này cả không nhận anh chơi biết cái nhận em chơi cái năm con này cái anh tịnh năm cân này nạn hiểu phải hay vô yên ta nên cả bạn cả không nhận anh chơi mấy bạn anh chơi tệ vô hết ông trên này te voy a hacer un yerwa. Ah, yerwa. Era una obra que dije, tan como un cana, piwa. Un que no me lleven, me lleven un yerwa. Bị chẳng thể chơi, bị nhà cái ông kìa. Nó là ông đi nhất tay. Nó bị nấp pinga pinga maha kiri nyata wa de wong je nyata nyata wa ne je wong je muka ma ka hoka ho de wong ko muka ma ka hoka nang ko no be nyata ka ma je ma ka jo nyata ka ma je je me je wa je maha de wong je na la ga ho jo pinga je iwa to maha je je nyata ke wong je vi này cái máy kia máy bài chứ nhân thế này diện mấy ông chỉ đâu bà người ta tập thể đều kawa là hoje hoje gì é medab medab medab put thế ba gì nhỉ mèo hình hình can bộ thứ ba bộ thứ ba những gì kia thức tình đại bộ một giờ bên mẹ đi càng moko ki moko ki mo pere piu hi moko ki ne o moko ki kebel tapati moko moko cái này là kiểu gì bây giờ ra bị chém cái kia đâu dân nó nhà em cha được rồi là một bên cái cái cái cái của này này tuổi kwenye oyo nage kigero lokopanze ropiro kan na rutu kan yege ipai una gwe ka ujena aro uje ya indu ai gì he ukamata yo nage phải he umgige ninyo jiga na kwe wa ngrabe uje he kan kwenye oyo nage hapana buje wewe nyaki tinje angela roba roba in acqua roba in acqua cái quá, hàng ngày chuyện gia làm thế thì dù anh chị dù anh nhà bao giờ ê bên ra nó ghi về bên nhau anh thì tao anh hàng về tao phải tao phải tao phải tao phải buông gì nó là bên nào 나오나 보셨다 말이데 그거 와야 되죠 그러니까 매우 와야 되겠다 ngam cái gì bé quan hỏi mất thế cha gì, kia rồi một cô anh gì hay cái gì mình coi thì con này bây giờ bảo rồi thì bé cái nó này nó được đẹp đi để hôn cháu này chèm chèm mang nhau pamятаете, корабли, я говорил, а вот я делаю. Thì dễ chèo nó cũng ở À dây đạo gì thì nó quấn quấn quấn Tôi dập nhà bộ bật Nà hãy gọi dây nó cứ nó quấn quấn quấn À bộ lộ bật nó quấn quấn quấn À bộ lộ bật nó quấn quấn À bộ lộ Tôi sắp phải, tôi sắp phải đi bộ dây bộ dây quấn ế quất liệt Yogami mukatambalo jam cái yang newa newa te kira mo ko yung yahin ako yahin yun na kina wan wan yung cái yung yahabin yung wan wan newa kira mo ko ito malang jabo kina ko lihat ngayon lang mà may ipawan ako yun mapi mapi ay kalau jero ko juwe Nah, jangan juga web không có nhiều ta Nyeki ya un coño que aguanta yo. Eu ia minha gente inteira o pan. Alguém. Wei. Pa wei juga man je. Nyampe tejo. Akan lagi nyo je cái habok. Kau kan nama himaya kahwin. cái hai hai mặt gì quả tung này những mình chỗ bảo à vô thủ huynh à vô thủ huynh là tiếng ba thế chứ cảm không cảm như vậy là tiếng lũ gì vậy thì thì thì nãy chưa gặp bạn mình mình như vậy cho một. Cái <clears throat> cái mà 쫓아오고 에우겐 에우겐 에우냐 에우겐 에우냐 좀 Kawai mani mo kuyo ngapiyem. Nyaga me ting jen na tam jen tawe mga nyong. Me chua na jawa tata tamo na we na mama. Ngayon tawa. Me chua na chua. Tawa kang mo kuyo yung jamit

കിഴിഞ്ഞെന്ന് ഇഞ്ഞിനേക ഇഞ്ഞിനേകന കാര്യം ചെയ്ത് എന്നാ പറയുന്നത് മാന്യവ ഇങ്ങനെ എന്ന വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ കാമേജിനേക്ക് എന്നാ കുഞ്ഞിക്ക് കേൾക്കും ചെയ്യും മറ്റേ മാവ് ഒക്കെ കേൾക്കും ചെയ്യും mình Milik je kahori mana je kahori dari pada pada pada pada pada je nak rukam Elang mang nhau jalan jalan jam tiup tak Kau kuat saya kerja ni. Itu lah ni. 我跟拉爷爷嘛，你为啥了？四五六天，对吧？哦，那一个给我也压有，然后一个黑黑的油布，有不有？对，那没影子，没跟你我干，下子一下就会，没，可多。 América, o Haji. Ya miki a gere un tomo ki ha se okan hajo. A ki wani ya mi. Apa anong na kan na uba ki na uli yung ki ne wam ki. Apa wani wani wani na hotan yin kare. Ina. Waga bên này vậy, anh chứ cũng có nhà máy gì hết này mà đều, đều kau malu di guna udah nanti nyari kan mana mau apa punya dulu kaya này itu jadi mà giờ punya banyaknya gitu nang làm nang macam thì cái ý ý là hai giờ lộ bên làm mà thì cái gì hả giờ mình nè 만이 이, 이 밤은 야구 아비 끝나게 빨리 말이 이제 미니 근데 한진나 이거 나도 이제나 나 나에게 지금 나 빨리 이거 나 이거 말도 안 되지 비오지 À, ai 아이역근엄을 근엄을 나 chấp nhận đây có về cái này mình muốn đi về cái gì, về hồi rồi về cái mặt rồi mà như thế mà cầm như mày về làm cái gì nó như vậy cái làm bihi ana hui ge pe wana hui ma hira ji wana me kan ga ngai wa ji ne tu am ji ne ai hui ge se ai hui ba ji ma dum pen rồi già già rồi giờ giờ gần qua rồi giờ giờ gần qua rồi giờ giờ gần qua rồi 새우 gần, 새우감이 에? làm gì chứ mà nhiều giờ gọi là tùy không để gọi ra hỏi gì hay cái anh hỏi gì có quán gì cái gì ok cũng nó chỉ bị giao khi nào rồi cái gì cái này không có cái này na tigeli o dia no bahoro o dia no caro o dia no o dia é na tu já já me quer é o que eu dia na tigeli o dia me caro Thank you. 俺们这些人，嗯，人家那待遇又不一样。对，那不用那，比这低。啊，不用。哪天比这用一些人，咱咱这面，有些东西伢讲，伢讲瓦掉，伢讲那比这用。 他给我们讲会，那个，这我，我给那个本来，看我，那个，你怎么我我看，那个，那这个懂吗？大概那你就拿给我们讲，那这样，那啊，有有个那边，那边。 nyetta hizo yunge ntawa magahoga nyetta wa yunge magahoga kana mm, mm, mm, ntawa mahoga yunge nyayo yunge nyayo mabe nyawe nkuma ma man biwage to ma pinye biwage yunge ma man wat Thank you. 그냥 말하기로 하지 마자 비워다게 그냥 내 빛나게 마자 빛나게 빛나 đâu về cái giam gì nghe quả trệ về ca ca đâu vô gì nó nó nó chỉ tỉ giờ về nếu dựa trên nó chỉ dựa trên thì đây nếu dựa trên

sau khi dân nhìn nó là bị chạy ma nó không ra họ nhảy dần trở lại báo báo báo báo bà gieo cái báo nó hủy nó hủy gieo cái ông nó mơ rồi rồi giờ con quên rồi biết cái cái cái cuero guatero gabioli gabiolian guatero que un día ya que pisé yo lo apunto lo apunto un día empecé para los hopi hey yo guapo ayo wanti ya ayo wanti ya ga yo nãy ya ayo pa wo ti wo samipalana vati samega yuvana samipalana vati rồi giờ mấy cái bà càng của anh giờ theo hoặc tiền chân không có không có không có gọi là ra bạn nhau đi na thì dù anh thì cái quan cao ấy những cái gì cả na ta mình quên đi na mình ta mình quên nhớ là không giờ là không cái gì vậy mà 여기 많이 여기 좀 나지 또 여기 나지 ba thay qua tay ông ba qua tay nhân mẹ vừa ba vừa ta qua tay hai ông ba tay vừa qua thì qua ông này ông cái biến chân này bị cái biến cái bà họ bà cãi thì ông giờ tại mấy gì không là như rằng là nghe dây dây cho nghe thế nào tiếng như ba bây giờ hay nói gì không hết kiểu gì à yêu cả cái là gì tu phải gì paru paru paru yêu cả không nhập định nè hai cái ba đều cũng rồi bị nhập định mà nói chỉ nói bị ngã khưa hai cậu chứ まあげなけ動くペニャウルンキニマヘマリジョコナアオペニャウルンキニジマシアンジマシャパルマクニャタウパルイビジリอายุห้าเฮกจุมากับพัตกันนะคือปามาไปใจดีไหมดีปังปังปัง ông dân, mấy bà 관광 내가 비행을 제 우리 가오신 mình ấy mà cả người ta tiêu giờ ta ta một cái quan hệ với bên này có bên bên kia chứ hay ông giáp này hay ông ông ông giáp này ông cái thì bị nữa sao giờ nè yoga nó cái nó bắt bên này ông cái cảm thấy nó nó cái gì mà mà cái nó ông cái nó bị cái mà bị mano ya yo con los padres. Antes, antes ni siquiera que no era que no para ni que un el guayo está para un ya tu tu tu. Es un que al bajo para para te. Un ya va a caer ya. Pero ya lo que hay ni más que para. Bueno, 200 km 40 km matang lah. Ada orang macam perang nak kerja nak. Kau ye ye jadi kerja nak je. Kau ni, ha, ni aku biji lah. Nhà mẹ nhà của nhà con con tạch nên này Nhà con con tạch nên Thôi dễ dễ dễ mà nhà ông dân nát trong mắt chơi nát thì quên tình mẹ ra làm gì nhà luôn thì nhà với quan tình mẹ với nhà vàng gì kỳ gì không phải luôn gì nhà cái câu siêu dạ rồi luôn thì nó bám dự rồi bám dự rồi ông dập thể thì mà thôi đi rồi phải mày cả bám dự cái nhà luôn vậy tinggalin kerja berat boleh baju. Ayo jadi na. Nhà quên. Hôm qua chứ nhà nhà cái bộ lộ ra. bị nhà bị nhà. Chơi bị nhà kia là nhà quỳ. Mà hôm qua giờ cái hẻo nhà lại nay bị nó mấy cái bệnh 세워서요 세요 내가 뭐냐가 이리 까이 이리 많이 보여 어제가 그 이리야 이리와 이리와 ông giáo bình về quán học lên mấy bài bình hệ lên cao chào em con nó tăng mà phải

màu màu là 매들이 배운 게 마을에 나오든 막 배운 게 그냥 그냥 떡하고 나를 rằng xíu yếu trong các em nội nó với biết không biết nó cái bài trình bên này này kìa tôi cũng như là nhà gà mà dễ đọc à mà nhà ai cũng như cái nhà giờ giờ mặt trời dùng vậy à hết này bây giờ bây giờ này bây giờ cái thế cái nhà nhà gọn ném đi nhà dưới này dưới này bây giờ cái ông gì 내주가 좋아봐. 아이롱 이제 나지 나 이렇게 열기에 이렇게 해서 요하이고 나지 이제 또. 나가 또 그런 거또 말고 그냥 나죠. 거의 이제 다 하니. 이제 와요 이제. 아무 까때기 我连那个用光棍我都。 我拿天。没见着，没我，就才弄个皮的，跟那蚂蚁，蚂蚁，我这皮人家那我那我那我那帮，我这这，那帮那帮，我这皮的，啊，我那皮的他妈的，土。 hàng hiệu không cháu qua anh em bị chơi nhớ à hòa tạ nhớ nhà chứ và là cái để quay phải chụp mà bị dùng nhiều cái chuyện nó quá dễ vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 아니 내가 고비 좀 아니 아니 비양 그래서 tapi je kan mawal pina mawal pina bulan juan je api api lina pe mawal api api nek api api nek ya pe yang tu itu ya mahapi ya mahapi ya hujo mahapi ya hujo nhưng mà chúng ta không gặp bị hư dụ ha như bà hay vậy ha chị ta chị ta ta nhớ tập bà hơn em ăn thân mà gặp lười ông bà thân mà gặp bên rồi bắt vấp hay cái cao trên vậy à bà bị tinya nhiều gặp bà bị gặp qua con tinya bà hay vừa qua nói lại mà Hey. അകന്നാദ്യം ആ ജ്ഞാനിക്ക് ജ്ഞാപത്തെ പഹവനം പിന്നെ രാഹവനാക്കിയ കാമ്യം ഞാക്കൊക്കെ മാറ്റം കാപ്പത്തെ കിട്ടും ആദ്യം പട്ടങ്ങ ഞാനിക്ക് അഹവനായി പിന്നെ തോമസ് പോയിരിക്കും vì chuối nhà dùng để mà bà ta sẽ cái chuối là hết rồi làm gặp gì thế mà biết cả bà bà là gọi là này giờ mà bà cái này phải đi để bây giờ phải chồng hu ye o hi puna pa ha yu in bidin mai man yo hu ye o hi pa ha ye o ye te ye ma ngin na no pa le hi ye na te u han gi ya gan wa ga ma han ma ga na ko ko pa bi ya na a la bi hu yu na ye ai wong ye na ho da yang itu apa aja pilih dekat mana itu gila dan ngay ông giờ <coughs> ông cho ta bây giờ bà nó phải cho ta giờ giờ bà là cái rồi cái điều đó bụng thì bây giờ này phải phải phải phải làm việc này của mong mà ông ta vô làm việc mà mà không dám phải quát को प्रभु जी को लगाओ तो आगे वागे हाँ हाँ हाँ आगे बढ़ो उनका बुआ जी Ayo punya apa aja? Apa yang? Ayo rumah jatuh apa no? No, kalau rumah jatuh, jatuh jatuh dari satu tongkat, tongkat, nangat. cái cái cái mà mà không thì là là vậy này Kaya mo akong kayuhan sa cái Mahapin mayo. Ila ko yung iuwal, ila cái yung iuwal ko. cái ko yung cái cái cái cái Patay. cái ba tingin ko ipew ko yung meset na mga niya. Pepe. May ihujuan. Kita ka. Ihujuan. May ihujuan. Iya, buat. Mereka kau yang kau yang mai tiga tiga dua ni dia jadi. Ini dia tiga. Dia orang dia mereka kau kan ahli nukian ni aja kari ini. 많이 오지 하러 봐도 이제 돼야지. 아니, 이제 고와이. 이제 이제 이제 보면 cả bộ bên về cả này để cái trên này ai cũng nhớ cái gì không vậy mai cũng muốn cái chuyện trên này bộ bên không vậy quẹt hợp đi nhảy quẹt lên biết chơi dân này phụ bánh nhá nghe như cả hai người phụ Não veio para ali cái linh điện linh mà cái nào không má trên này giờ bịch chính là là cái bù bên này không chính là biểu cái cho nó phải cái cái này chứ cái gì mà bù bên này thì cái hệ chứ yêu lắm giờ nó quay gì ra Αγία Ιούγια μου, να πένει. Λέω η Ιουάντη γεννά. Ουέλια. Λέγια. Αμγικά. Δάμουν, λέγια, λέγια. làm gì vậy? như lamiyenge vậy, kek ni gum ye mom fakira anje yaje na mom ya bu Ya gelmeyin, ben niye öyle halim? yerde yiyecek. Ở cái này thì hám trên này cái này bù bay hiểm. Nhà cái này hơi cái này. Mồm. Eo dễ là chứ. Khai qua nè. cơ <coughs> hoạt hùng cái ngọc hùng cái mất má bảo người có mặt hơi rồi mà khi cái bộ bình có nhà có lông về mà không có bộ bình vậy lông về này thì mong này thì không có bộ bình không có lông về nó bảo mà người ra nhớ hơn không giờ mà hãy chẳng giờ không giờ nó ra những người không giờ cũng chân là vô bế phải mà sao không là như thế này vô bế nhiều người không giờ ông mà ai cũng chân là ngọt à rồi Hey. Well, that 얘기해야지 얘기는 고백이 이제 보다 바로 이제 보 가게 이제 이제 보고 음 이제 하나 더 thế là nhà cái là hay về muốn nó cái nhà của nó muốn nó về thì sự việc cái lạ dần muốn nhớ được rằng à, là alo giờ cái cả ngày giờ cái có nào bây giờ mình cái ông giờ ngay cái ông giờ bây giờ cả bây giờ có nào mà giải cái à cô giờ có nào bây giờ sao à anh này cái gì nè tụm có mày nè chồng thế anh về càng anh anh về tụm có là mà nhau nhỉ cái sao càng anh nhau cái gì vậy mà cái nhà cái chồng cái nào là nào gì nào cho đủ tấm ficou a medida Oi. Ruim devia para pata amigo. Pelo aia da vida do CD, pelo aia da vida do CD, pelo aia da vida do CD. の自分biết thế nào thì liệu duyên gì là bạn nói cái hạt này bà không hiểu gì không tôi hơi nhiều người người gì quá bị tôi quay với nhà không biết quay với nào dễ dễ dùng chứ một nayiha banagai abakai ye uje kan ji nya gan wa de nya na na ji ya bai na ha yo ji na ko người ye banyak mà mà không nó chưa nhất định rồi Aunque lleva un copado, ya hay un cacao. Cuando te llevo, yo llevo un copado. jauh itu lah mungkin mungkin này bukan pada dunia aja mau lah cái coba Aleluia. Nai nama je pi wata je na sin je. Nako nai je um je. Aje pi wai je sin. Aje pawan empau dah pi wat. Aje pi patah hawa. Hawa tak patah. Ya, ini je. Kata minum lah. cái anh bắt Engkau main yang pada tapi saya ini main kalau yang wah pun apa pangan kau ini. Tapi kau yang nak main yang kan. Ha ini. Pak ba main pak ba main nak jangan nak kum ni kau ini. Ayat mana? Jauh. Jangan kau pergi tak begini cái bắt na ko yang pa za ko pa yang pili ha ho ini ye ye pa ju po pa na bi su su su su su su su su su ya rabbi Erim jero ko. Kuya gem jero nya gem jero. Chúa ta với bị nhau bà cầu Ánh này có bà Rồi mà Rồi ờ, ờ, ờ, mấy tôi bà dân vậy Ở bên nhà Ấy Người bị biết Bà bà đi Hai cái của nhà dân giảng quá cái bị bảo Cái dân dân giúp hạ của mình hạ Cái này chậm, này inyagai ayai ayai injam inyagai baba wena ina eh oi ina nya pi ina dan ne ya ba na shi phải ban na mun kai mun na shi mun ko na yo pe ujan yin ya ga wala na wena he an ko na trong cái nhà lịch nó cầu ạ qua cái bị nó bên nhà bình nhà bên nhà sẽ ha quay này cái những cái quay rồi mà cái giờ bây giờ nhất định vậy nó học dập nhà phê luôn dễ cái hơn thì hai cái bây giờ mấy cái nó cái bị bắt ra rồi 사이인지 비나 바보 맨나 빈이 그래요 이만 좀 야, 이거 이게 비바다 하고 뭐도 봐도 아, 이 비왕 거야 mẹ đây em có quán mấy quán mấy rồi 俺就要叫他们，就把我鹅，一个这么七八只东西，摆上去。哎，还可一搞这个呀，摆住走走走，对吧？他外面也没就，也没就那厂子那边买。哎呀，人家他就是。 что я не честно подыкамать. Чен украинец. Апанна. Понятно. Hai, hai quả dưa này, không dưa này, trong một trong một dưa, hai thùng. Hai mà dưa quả, mấy dưa quả, ba ơn là cái gì như thế này. Hãy cho thêm bảy thùng có đạo thế này. 해보이가면많이하지마봐요좀많이빠지면빠지면흙해보지해봐야흙그냥이거좀에헤이제빠지면이제픽 nyata rege inji bahan maji rege pin tuwa waje maji ina ya rege inji cái kawapi ai ni chu taka kawapi mana bui ni majip kwapa kafara tangi kafara tahu juga ni ni gimana Nah, gue sebanyak ini, maaf buat Noah hay dự quý vị, vậy bà hay dự quý vị. Nó hay dự quý vị. Mà dự quý ai sẽ ngọn, ai sẽ ngọn hay người chạy hình mình. Mà cả với không có nó mê ra hay dự quý vị. Ừ, gọi là bà, em mới là Hay ai, vì vô dự, dự quý vị hình như thế, Bây giờ ta hãy again. Equal giải nhau. Dụ em dụ ít thì đu, dụ ít thì dụ. Hay là dụ ít thì đu, dụ. Kéo ấy phải là dụ biết phải. Dụ ít thì đu, dụ ít thì cộng, cộng, cộng, cộng. Chiều cuối, chiều không động. Ô làm cái gì? Bây giờ bây giờ hay là 指揮機をコンコンコンコンそこにそこにコンよほらlúc lúc về anh về chửi hay đến giờ mai ví dụ đến với bà như vậy hai vị bị giật quỵ để mà được nó quay không có quan hệ gì với bà như bà không gì bà như được nhiều này nyawa kira cái eh ga indi ha chapa ba ya jinna men ta pa we ka mon ki ki ya cái gì, ga jo cũng pun hết rồi, ba mai sei nyawa mai bán ba cái ga indi gan gan cái ga ma nhà cái ga ma bi هذا ما ما بيجي ما تفوتي بدل بيجي ما عندي ده هي مهوجة زين زين إنما مهوجة يمكن كأن يمكن مهوجة có những con được bà tiêu cậu không một cái nhà cái có có mấy ông người à chứ giả phải gặp Sewangi. Ya. Ya ya. Eka tu nampak kalau ibu ini nama dek. Dạ. Tapi ya. Ya, dah dạ, nak ulau ni dia dạ. apa? Ini cuma ngani pe, ngama yo. cái. kau jual tu? chánh dạ. à, thế ra không có gì được nói chứ bây giờ, nghe em em đi cho hộp dạ. còn em phải làm đâu, hai em về nhà cái ngôi bị bất nít chứ người biến lại cả một bên nhớ đây à, nhớ đây bạn ừ, nhà kinh ngôi bị dây quần xã giao nó không năng lượng được chứ mà bạn nó không biết nó nhận hết thì mẹ đi ra mẹ đi cái này là lại cái nào cái gối nhà riêng thì mẹ tới này về về rồi cái gì cái bây giờ cuối cái cái làm cái gì nhà cái này làm việc rồi chứ hồi hồi hồi vậy rồi vẫn không đừng dừng nghe chứ có nhiều cái mình làm được nếu mình ở đây mình nhìn ra để quả quanh mà chứ cho nên cái bạn cái giờ bây giờ mới được đã quả phòng hết hết em giúp cái quay cái này lộ nói chuyện này dễ hạ bảo hiểm để làm gì vậy nhỉ ấy này ừ à khi này vừa quá dù quá vậy em vậy hiểu em vậy chân già cô huy em vậy mấy cha mấy cái này bữa cái này padewe magambi wali eyinja enkwenwake ibatera buli magenwe eyikun eyisep me aheme nabi nyageamtintoya uyana jese uyana jese yerinje nyage ontano sami nende wangi Yeah, yeah. ලැබියලා හරි අය කහවගෙන කාමේ ජීවන් ජීවන් ජීවන් අය හොයයි ඒකන් අන්නේම් විතර නේ නොජේ නේ නේ පරිදි තමයින් කියලා Ờ, này à Nerede? Hadi. là nerede? Nerede olmuş da geliyor. Yeni. Yeni var. Ne var ne var diye. Ne var? Neden? Çok mümkün. Eğer em diyor be? 깨달음 좀 나, 나시나, 이놈, 이놈, 저기, 내가 이렇게 받아고, 이 말이야. 또막 와주면 이제 빼내, 이놈, 이제 빼내, 빼내. 이거, 아이야, 오지. 아이, 야, 오지. 나 빼내, 비에 까매지, 매. 까매지, 안 가는 오지, 이제 끝나게 비에. 내가 이렇게 받아고, 좀 하고, 하고, 재운, 하고, 재운, 재운, 오지. 안 가와 được quả được ai chứ dù dù chân nam cây của dù chú mà nên giờ mà dùng gì anh mấy cái cái thánh hiệu mà chơi của dù để họ giờ dù ngoại hạt anh này tôi giờ mở toàn hơi không về và và cô lấy bà bám dưới nhà bà Naya pa unya ba sinya ba niya wadwa di. Mabin lagu siya karo iwan. Eh, hanya hanya tam ya kumbe. Aja hanya jin. Ayo siya. Chụp tay unya na kumbe. Unya. Eh, yamo na ta kajiyo. Naya ka iwa ya tamo na kajiyo. Спасибо, мама, ко мне. Я ты на ебан. Я? ha.